về cái đường cầu lô khung của chúng ta ngày hôm qua mình chia sẻ cho anh em đây thì cái cặp lô khung 1771 thì chúng ta cũng ăn được cái ngày đầu tiên anh em nhé ăn được ngày đầu tiên này thì cũng chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta chiến thắng được cái đề chạm 9 và cái cặp 17 này của mình tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh phải không ạ ngày hôm nay thì nó ra kết quả thì cũng rất chi là vui thì dù sao thì à, nó về con 79 này thì chúng ta ăn được cái chạm 9 này và con đề một con à, lô 17 này của chúng ta ở dãy 7 này khá là tiếc là mình ghép xiên cho anh em là con 69 thì nó lại lộn về con 96 anh em nhé lộn về 96 này đó cầu lô xiên của chúng ta đây lô khung thì chúng ta ăn được ngày đầu tiên rồi thì uh, ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục lên chia sẻ cho anh em để chúng ta nuôi anh em nhé Thế anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì ủng hộ kênh bằng một nút like và đăng ký kênh. Ngày hôm nay thì ở trên kênh của chúng ta thì chiến thắng được về phần lô và về phần đề trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta chỉ chiến thắng được con 30 thôi ngày hôm nay thì uh, chúng ta ăn được con 30 đó hai con nô thì chúng ta ăn được một con thì chúng ta cũng chỉ có hòa thôi kết hợp với đề thì ngày hôm nay chúng ta không ăn được anh em nhé thì cũng quá là tuyệt vời rồi thì ở trên kênh của chúng ta thì à, còn một cái chạm 6 nữa anh em ạ đầu 6 này và con đề hai số và 6267 này thì anh em tiếp tục nuôi cho mình đến ngày 11 tháng 12 anh em nhé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 đường cầu đề của ngày thứ tư anh em nhé thì mình sẽ đi test cho anh em này thứ tư ngày mùng 9 tháng 11 này anh em này chúng ta lấy cái giải nhất này cho mình và kết hợp với giải 3 con 8 này và con 6 hai con này chúng ta kết hợp lại thì chúng ta có đề lôi tuần này chúng ta kết hợp chạm và cái bộ đề cho mình anh em nhé bộ đề 13 của chúng ta thì có 131 này 181 này 636 này và 686 thì mình sẽ đi test cho anh em thứ tư ngày mùng 9 tháng 11 này ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được ngày thứ hai đề về 36 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 6 này và ăn thẳng con 36 và ăn trong bộ đề 13 tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần anh em nhé thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này thứ ba đề về 06 thì chúng ta ăn chạm 6 tiếp thứ tư ngày 16 tháng 11 này thì chúng ta có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 đề về 34 thì chúng ta đã ăn được con 34 này trong bộ đề 34 và chạm 4 luôn tiếp tục khi xong thì lại đợi thứ tư hàng tuần chủ nhật này thứ hai này thứ ba này thứ tư ngày 23 tháng 11 của chúng ta có chạm không và bộ đề 03 này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 thì theo những cái đường cầu của mình chia sẻ ấy, thì à, lúc nào thì mình cũng khuyên mọi người là vào cả chạm cho nó chắc chắn anh em nào mà kết cái đường cầu thì chúng ta vào không thì chúng ta tham khảo anh em nhé đó về cái đánh chạm thì lúc nào cái tỷ lệ ăn nó lúc nào nó cũng cao hơn so về cái bộ đề này anh em nhé thứ tư ngày 30 tháng 11 thì chúng ta có bộ đề 02 và chạm không đề lôi tuần này ngày đầu tiên đề về 70 thì chúng ta cũng ăn được con đề 70 này trong bộ đề 02 và ăn chạm không anh em nhé tiếp tục thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật thứ hai thứ ba này đề về 07 thì chúng ta cũng ăn được con 07 một tuần thì ăn được hai lần phải không ạ thứ tư ngày mùng 7 tháng 12 này thì cái tuần này của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 13 anh em nhé bộ đề 13 và cái chạm 6. Bộ đề 13 của chúng ta thì có 131 này, 181 này, 636 này và 686. Để chúng ta lui tuần anh em nhé, lui đến thứ tư tuần sau. Thì chúng ta kết hợp với lại cái đầu 6 và cái chạm 6 này của chúng ta trên kênh của chúng ta thì chỉ có cái đầu 6 và cái chạm 6 này nữa thôi. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho anh em thì đều chung cái chạm anh em nhé kết hợp vào cho mình về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình này lô khung của chúng ta về đường cầu lô khung thì anh em để ý luôn đây cho mình này thứ tư ngày mùng 9 tháng 11 ở giải nhì này chúng ta lấy hai con đầu tiên này anh em ghép vào cho mình thì chúng ta có lô khung 3 ngày chơi thứ năm này thứ sáu này và thứ bảy cặp 020 này để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy này thì mình sẽ đi test cho anh em nhé ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 20 này ăn được 20 ngày thứ năm phải không ạ tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần Thứ tư ngày 16 tháng 11 thì chúng ta có cặp lô khung 3 ngày 191 này để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 19 anh em nhé ăn được 19 khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần cho mình Thứ tư ngày 23 tháng 11 của chúng ta thì có cặp lô cung 4554. Để chúng ta chơi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy.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 lô khung là 505 này để chúng ta chơi thứ 5 thứ 6 thứ 7 này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 05 phải không ạ tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần thì theo cái đường cầu này thì mình cũng có đi chia sẻ cho anh em rồi thì anh em nào mới vào thì ngày hôm nay thì mình chia sẻ lại cho anh em thì anh em cũng đi test lại cho mình anh em nhé đó thứ tư ngày mùng 7 tháng 12 này thì chúng ta có cặp 3773 để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy anh em nhé 737 này để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy thì ngày hôm nay con 373 này nó ra rồi thì cái tỷ lệ về cái tần suất của cái cặp 7337 này thì nó vẫn có thể là rơi lại được nữa anh em nhé Thế anh em cũng tham khảo cho mình bởi vì là khung 3 ngày không trùng cầu thì thôi anh em nhé Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta đề lôi tuần của ngày thứ tư và lô khung 3 ngày. Thì về phần đề này của chúng ta thì chỉ có là một cái chạm 6 này thôi anh em nhé. Kết hợp bộ 13 này cho mình để chúng ta lui đến thứ tư tuần sau.